con nhớ thánh giặc đi tao ăn bánh gì của tôi vậy mày đổ nước cả chai rượu tao đúng không 30 năm nay không biết là rượu làm ba tôi hay là ba làm ba tôi nữa mày mà lấy được chồng á mày đẻ được con á tao thề với mày không bao giờ tao uống lọc rượu nào nữa không bao giờ tao ăn cắp một đồng nào của mày luôn kèo thơm